chuyên độ cho xe Mercedes-Benz đó thì những cái chiếc xe mà nó có cái logo AMG hay là mang cái dáng dấp của AMG thì các bạn sẽ thấy là thông thường nó rất là năng động nè rất là thể thao nè cũng như là à, nhìn nó rất là khỏe khoắn luôn các bạn đó các bạn thấy không đó thì khi mà các bạn Di không nói nếu mà Di không nói ha thì chắc chắn các bạn sẽ nghĩ ngay đây là chiếc xe C300 AMG chứ không phải là C180 AMG bởi vì là các bạn nhìn thấy nè nó không khác gì so với một chiếc xe C300 AMG hết đó thì các bạn biết rồi C300 AMG là một cái chiếc xe mà coi như là um, bán rất là tốt của Mercedes-Benz luôn cũng như là uh, những anh chị và các bạn nào mà yêu thích công nghệ yêu thích thể thao yêu thích cái nét khỏe khoắn và như thời trang thì hầu như là sẽ bị thuyết phục ngay bởi chiếc xe C300 AMG đó thì và ngày hôm nay chiếc xe C180 này đó đã nâng cấp lên và cũng nhìn y như là một chiếc xe C300 AMG đó các bạn thấy không về cái thiết kế bên ngoài bên trong kể cả bộ mâm của chiếc xe luôn nó cũng xe như là cái chiếc xe C300 AMG không khác gì hết các bạn và cái điểm nhận diện duy nhất ở cái phần đầu xe này đó chính là cái phần cụm đèn à, thì đối với cái xe C180 thì uh, đây là cái phiên bản nâng cấp cho nên là các bạn sẽ thấy là nâng cấp ở đây là nâng cấp body kit nha nâng cấp body kit của AMG. Còn lại tất cả mọi thứ thì đều trước đây nó cũng sẽ giống như là cái chiếc xe C180 trước đây thôi đó và cái phần đầu xe này là cái điểm nhận diện giữa cái chiếc xe C300 AMG so với cái chiếc xe C180 AMG này đây là cái đèn led hai bậc performance thôi các bạn chứ không phải là đèn led thông minh ha thì đối với chiếc xe C300 AMG thì chỗ này là đèn led à, multi beam led đèn led thông minh rồi đó còn lại thì cái phần đầu xe này chúng ta hầu như sẽ không phân biệt được C300 cũng như là C180 AMG đó bây giờ Di sẽ đi một vòng tổng quát cái chiếc xe C180 AMG này cũng như là đi vào bên trong nội thất cũng như là động cơ của chiếc xe C180 AMG này cho các bạn xem ha về phần đầu xe thì các bạn sẽ thấy đây là cái thiết kế đặc trưng của những cái dòng xe AMG Line đó đây là thiết kế dạng viên kim cương ha các bạn lưới tản nhiệt dạng viên kim cương cùng với logo to bản ở giữa và một cái lưới tản nhiệt dạng một nang như thế này thì đối với chiếc xe C300 AMG đó các bạn một điều nữa nhận biết các bạn ở đây nó sẽ có cái một cái camera 360 độ ở phần đầu xe đó nhưng mà đối với chiếc xe C3 C180 này thì các bạn sẽ thấy không thấy camera 360 độ ha đây cũng là một điểm nhận biết nữa đó ngoài cái cụm đèn đó. về phần hốc gió chỗ này các bạn thì à, đây là cái cản xe của AMG cho nên là cái phần mà à, thiết kế ở này nó rất là khí động học luôn các bạn sẽ thấy là ở đây nè gió nó sẽ đi vào chỗ này và lòn ra phía sau ở cái mang này à, giống như C300 thôi không khác gì ở đây thì các bạn sẽ thấy là có một cái thanh nẹp chrome ở cản trước đó, nói chung là đối với cái chiếc cái đầu xe của chiếc xe C180 AMG này thì à, Di cực kỳ thích luôn và nó y như là chiếc xe C300 luôn các bạn đó những các bạn nào mà có theo dõi những cái clip của Di cũng như là à, cũng xem những cái review xe về những chiếc xe Mercedes-Benz thì các bạn sẽ biết là cái chiếc xe C300 AMG nó cực kỳ à, cực kỳ đẹp luôn cũng như là cực kỳ à, nổi tiếng luôn các bạn ha bây giờ duy sẽ mời các bạn đi sang bên hông một chút xíu nha đây các bạn đây là cái bộ vành xe ha, bộ mâm xe thì đây là cái bộ mâm xe y chang như cái chiếc xe C300 AMG luôn chỉ có điều là C300 AMG của chúng ta cái phần này sẽ được sơn màu đen màu đen bóng nhưng mà đối với chiếc xe C180 thì phần sơn này là sơn màu xám màu xám chì ha còn lại thì đây là cái các mâm kích thước nó cũng sẽ giống như nhau luôn đó và lớp xe này là lớp xe Redstone ha Redstone các bạn nha Kích thước của lớp trước là 225 trên 45 R18. Đó, đây là cái lớp trước của cái xe. Một cái chi tiết mà thuộc phần thiết kế của AMG nữa các bạn. Đây. À, đây là cái uh, cái vè bên hông ha cái vè bên hông các bạn sẽ thấy là nó làm nhô ra một chút xíu nè thì đối với chiếc xe C180 trước đây thì cái phần này nó được thiết kế coi như là nó không có góc cạnh như thế này đâu đó thiết kế một mặt phẳng thôi nhưng mà đối với chiếc xe C180 AMG này thì nó sẽ làm cái phần vè này nó sẽ nhô ra một chút xíu ha nhìn nó cũng sẽ khác hơn rất là nhiều cái phần gương phần gương của chiếc xe C300 AMG á các bạn thì phần gương đó chiếc xe màu trắng thì nó sẽ được sơn màu đen chỗ này luôn ha được sơn màu đen chỗ này luôn nhưng mà đối với C180 thì thì chi tiết này nó vẫn để màu trắng chứ không sơn đen thì đối với cái chi tiết nào này thì nó rất là đơn giản các bạn nếu mà các anh chị các bạn nào muốn sơn đen thì cái này thì sơn đen thôi ha, không khác gì hết bây giờ duy sẽ mời các bạn đi ra phía sau ha bộ mâm xe phía sau của các bạn thì ờ, với cái bộ mâm này để gì xem coi cái kích thước nó có giống không các bạn à kích thước này nó sẽ khác một chút xíu là 245 trên 40 R18 có nghĩa là lớp sau của chúng ta sẽ rộng hơn một chút xíu rộng hơn một xíu bởi vì đây là những cái chiếc xe AMG các bạn thường thường với những cái chiếc xe mà gắn cái bộ mâm của AMG á, thường là bánh sau nó sẽ rộng hơn bánh trước một chút xíu ha ok bây giờ Di sẽ mời các bạn đi ra phía sau hầu như nếu mà khi mà nhìn từ phía sau như thế này nếu mà các bạn ừ, tháo cái chữ C180 này ra ha gắn chữ là C300 ha AMG ha thì hầu như là chúng ta sẽ không phân biệt đâu được là chiếc xe C180 cũng như là C300 AMG luôn hầu như không phân biệt được luôn các bạn à, thì ở đây nó còn thiếu một cái logo AMG nè các bạn nếu mà các anh chị các bạn nào mà mua cái xe C180 ha Di sẽ tặng cho anh chị cái logo AMG ở chỗ này luôn đó mình sẽ dán cái logo AMG ở chỗ này nữa thì nó sẽ cân xứng hai bên nhìn rất là đẹp luôn à tiếp theo thì đối với cái phần mà bô xe của chiếc xe C180 MC này thì vẫn sử dụng hệ thống bô kép các bạn bô kép đối xứng hai bên thì cái phần này nó cũng giống y chang CC300 thôi không khác gì khu vực này là đây là cái khu vực khuếch tán gió ha thì hầu như tất cả những cái chiếc xe mà mang cái dáng dấp của AMG thì đều sẽ có cái chi tiết mà phớt tán gió chỗ này còn nếu mà những cái chiếc xe mà C180 thông thường hoặc là những chiếc xe mà không có cái thiết kế của AMG các bạn thì các bạn sẽ thấy ở khu vực này được thiết kế rất là đơn giản ha là một mặt phẳng luôn nó sẽ không có những cái góc cạnh những cái hướng những cái cánh hướng gió như thế này à, thì thật ra với những cái cánh hướng gió như thế này thì à, đối với những cái chiếc xe thương mại của chúng ta các bạn thì nó cũng sẽ không có um, gọi là có tác dụng gì nhiều ha ha thường thường là chỉ có tác dụng trên những cái dòng xe đua những dòng xe đi tốc độ cao rất là cao á, thì những cái cánh này nó sẽ có tác dụng coi như là uh, về khí đồng học nhưng mà đối với những xe thương mại thì hầu như cái này là chi tiết trang trí thôi trang trí thôi nhưng mà khi mà chúng ta đi mà nhìn từ phía sau á, thì chúng ta sẽ thấy là là cái phần đuôi xe này trong nó sẽ thể thao và cá tính hơn rất là nhiều chỗ này các bạn chỗ này sẽ có một cái chi tiết là cắt ra chỗ này nè đó nhìn nó cũng rất là thể thao rất là hay ha thì đây là một cái thiết kế chung của AMG rồi các bạn Về phần nội thất thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ không có gì khác biệt so với cái chiếc xe C180 trước đây luôn Hầu như không khác biệt bất kỳ chi tiết nào luôn các bạn đó kể cả cái vô lăng này ha cái vô lăng này vẫn là vô lăng dạng tròn thôi chứ không phải là vô vô lăng mà thể thao giống như chiếc xe C300 AMG nhưng mà không sao các bạn bởi vì là đây vẫn là cái vô lăng đa chức năng một cái vô lăng mà coi như là về công năng sử dụng y chang như trên chiếc xe C300 luôn bởi vì đây là chiếc xe C180 mà các bạn các bạn muốn y chang hoàn toàn như chiếc xe à, một trăm phần trăm như chiếc xe C300 AMG thì không thể nào các bạn chỉ cần dính giống 95% thôi là ok rồi ha à, phần này thì các bạn sẽ thấy là vẫn được chi tiết ốp nhôm ở đây đó. cánh cửa chúng ta vẫn ốp nhôm ở trên này ha nhôm xước các bạn nha đó khi mà chúng ta sờ vào thì chúng ta cảm giác là ừ, nó không có để lại dấu vân tay luôn ha các bạn đó nhôm xước mà nhôm mờ rất là đẹp đó thì đây là cái chi tiết mà chúng ta để chỉnh ghế nè thì xe 180 thì trước giờ chúng ta vẫn chỉnh điện hai bên hết rồi không có gì thay đổi hết đó. tất cả mọi thứ thì đều y chang như chiếc xe C180 trước đây luôn bây giờ Di sẽ nổ máy lên thì nếu mà các bạn nào mà chưa biết về chiếc xe C180 các bạn thì Di sẽ xin nói lại từ đầu luôn các bạn ha để cho các bạn xem cái video clip này các bạn sẽ không có cần phải à, đi tìm lại những cái video clip mà trước đó nữa để xem đó thì đối với cái chiếc xe C180 này thì sử dụng cái vô lăng đa chức năng khu vực bên này sẽ điều khiển cái màn hình này khu vực này sẽ điều khiển cái màn hình lô có nghĩa là khi mà chúng ta đang lái xe các bạn thì không có cần phải rời tay lái mà để điều khiển cái màn hình hay là màn hình này nữa mà chúng ta sẽ điều khiển trực tiếp ở trên cái vô lăng luôn bằng cái nút cảm ứng nè à, rất là hay ha đó volume thì lớn nhỏ nè còn ai gọi điện thoại đến cho các bạn thì các bạn chỉ việc bấm ở đây hoặc gì là bấm ở đây để nghe gọi nghe để nghe gọi điện thoại nè và C180 này nó có một tính năng nữa là ra lệnh bằng giọng nói luôn các bạn nha ừ, gì thử nha radio đó các bạn thấy không sẽ chuyển sang radio luôn telephone đó thì do là hiện tại là Di chưa có kết nối cái điện thoại của Di vào bên trong xe cho nên là xe nó sẽ tự động chuyển đổi qua cái màn hình mà kết nối Bluetooth luôn các bạn rất thông minh ha đó thì đây là một vài cái tính năng mà Di uh, ờ, cho các bạn thấy là tính năng ga lệnh bằng giọng nói thôi nhưng mà bên trong này còn rất là nhiều cái nữa ha đó còn cái khu vực bên này thì điều khiển hết tất cả mọi thứ bên này luôn nào là giới hạn tốc độ nè ga tự động nè điều chỉnh tốc độ lên xuống nè các bạn cũng như là cài đặt ở đây hết ha đó thì tất cả những cái tính năng của chiếc xe này khi mà các bạn nhận xe thì Di sẽ hướng dẫn lại cho các bạn hết tất cả mọi thứ thôi khu vực này là cái khu vực mà điều khiển ờ, máy lạnh của xe nè uhm, bây giờ Di sẽ mở máy lạnh lên một chút xíu cho nó mát ha đó, à, khu vực này là khu vực điều khiển máy lạnh hết rồi đó nếu mà các bạn mà nhìn vào những cái uh, ký hiệu ở trên đây thì các chắc chắn các bạn đã sử dụng xe nhiều thì các bạn sẽ biết ha nhiệt độ lên xuống nè tăng giảm nhiệt độ nè các bạn đó hướng gió nè quạt gió nè à, đây là auto là tính năng mà để mà làm lạnh tự động á mắt là sưởi kiến kiến trước nè các bạn các bạn sẽ thấy là có cái hình cái kính phía trước và có cái um, dấu giống như là hơi nóng đi lên á đó. đó là sưởi kính trước ha menu của máy lạnh rear là sửa kiến bên hông với lại kiến phía sau sai là đồng bộ nhiệt độ hai bên giống nhau bởi vì là đây là cái hệ thống mà máy lạnh hai hai vùng tự động các bạn hai vùng tự động nhiệt độ ở bên đây khác nhiệt độ bên đây khác là các bạn thấy không đây là 16 độ đây là 19 độ nè sai có nghĩa là đồng bộ nếu mà di bấm vào nút sai này thì nó sẽ đồng bộ hai bên giống nhau luôn nè 16 với 16 luôn ha các bạn gió trong gió ngoài à gió trong gió ngoài đây là một cái chi tiết mà nó cũng hơi đặc biệt của chiếc xe uh, Mercedes-Benz nói chung các bạn tất cả những dòng xe Mercedes-Benz luôn thì đối với cái tính năng gió trong gió ngoài này thì chúng ta chỉ sử dụng được trong vòng khoảng nửa tiếng thôi đó khi mà các bạn bấm vào có cái dấu màu đỏ như thế này nè đó thì đã sử dụng xe nó sử dụng gió trong để làm lạnh ha thì lúc đó là là, là nó sử dụng gió trong cho nên là khi mà các bạn mà đi ở bên ngoài khói bụi gì đó thì nó sẽ không có hút vào trong xe mà gây mùi hôi nhưng mà cái tính năng sử dụng gió trong này cho chúng ta sử dụng chỉ 30 phút thôi tự động nó chuyển gió ngoài bởi vì đây là một cái tính năng an toàn tại vì xe nó sẽ nhận biết được hoặc là cái nhà thiết kế của Mercedes-Benz họ sẽ tính toán là trong cái không gian này chỉ để cho chúng ta hít thở không khí trong vòng nửa tiếng thôi nếu mà quá hơn nửa tiếng thì có thể là không đủ không khí các bạn cho nên là xe sẽ tự động chuyển gió ngoài vào để mà lưu thông không khí ha đó có rất nhiều anh chị hỏi là muốn ờ, coi như là cố định cái này luôn thì cố định không được các bạn nha AC là máy lạnh nè lạnh hay là không lạnh ở đây đó thì còn đây là cái nút mà về à, Navi là bản đồ các bạn nếu mà xe của chúng ta có kết nối Apple CarPlay á thì chúng ta bấm Navi thì nó sẽ tự động link với lại cái điện thoại à, thoại của chúng ta qua cái Google Maps ha radio nè media là nghe nhạc giải trí điện thoại nè rồi nút này là nút cài đặt các bạn thấy có hình cái chiếc xe nè nút cài đặt ha còn nút này là nút uh, ưu tiên thôi đó những cái nút bấm thì nằm ở đây hết còn khu vực này là cái khu vực mà điều khiển trung tâm nè các bạn đó thì ngoài việc mà chúng ta có thể điều khiển cái màn hình à, ở giữa này qua những cái nút bấm ở trên vô lăng thì ở đây các bạn các bạn cũng có thể điều chỉnh được đó thì cái khu vực này có thể là điều chỉnh dành cho cái người ngồi bên cạnh ha đó, chúng ta có thể sử dụng cái uh, touchpad này để điều khiển đó. ngoài ra thì uh, các bạn sẽ thấy ở đây có chữ dynamic à, dynamic này rất là nhiều cái anh chị và các bạn quan tâm ha dynamic là gì dynamic là cái chế độ lái của xe à thì bình thường cái chiếc xe của chúng ta sẽ lái ở chế độ comfort là êm ái ha chế độ tiêu chuẩn của xe nhưng mà trong những cái trường hợp chúng ta có thể là thay đổi theo cái ý chúng ta mong muốn chẳng hạn như gạt xuống thì xe nó sẽ báo là Eco đây là cái chế độ tiết kiệm nhất của chiếc xe này đó các bạn có thể sử dụng cái tính năng lái Eco này khi mà chúng ta đi đường trường à, đi đường trường các bạn nha đi đường trường đi đường uh, quốc lộ này nọ đi đường cao tốc á, các bạn thể chọn cái cái cái tính năng Eco này thì cái xe của chúng ta nó sẽ tiết kiệm nhất có thể luôn à thứ hai nữa là chế độ lái comfort đó là tiêu chuẩn của xe thứ ba là chế độ lái sport đó chế độ lái sport là chế độ lái thể thao à, để chỉnh chỉnh lên các bạn xem các bạn sẽ thấy là chế độ lái sport nó sẽ hiện lên là động cơ nè vô lăng là hệ thống ESP có nghĩa là khi mà chúng ta chuyển qua chế độ lái sport này thì những cái phần như là động cơ nè cái vô lăng nè cái hệ thống ESP nè của chúng ta nó cũng sẽ thay đổi thay đổi ở đây các bạn là khi mà chúng ta lái thể thao động cơ của chúng ta ở cái vòng tua máy nó sẽ lớn hơn khi mà chúng ta đạp ga chúng ta tăng tốc thì cái cảm giác là cái xe của chúng ta nó sẽ mạnh hơn rất là nhiều bởi vì là cái mô men xoắn của chúng ta cao hơn cũng như là cái thời gian sang số nó chậm hơn một chút xíu để tăng cái mô men xoắn các bạn sẽ thấy là cái chiếc xe của chúng ta trông rất là mạnh ha và ngoài ra là thứ hai nữa là cái vô lăng của chúng ta nó sẽ nặng hơn một chút xíu nặng hơn một chút xíu nha các bạn đó tại vì vô lăng thể thao mà nó sẽ không có mềm như là cái hệ thống lái Comfort được đó, và hệ thống ESP hệ thống cân bằng điện tử của chiếc xe này đó, thì nó cũng sẽ ảnh hưởng luôn đó nó sẽ cho phép xe của chúng ta trượt một phần để mà tăng cái cảm giác lái à, nếu mà các bạn cảm thấy là cái hệ thống lái uh, Sport đó chưa đủ các bạn các bạn có thể chọn lên Sport cộng à Sport cộng ở đây luôn rất là hay các bạn ha đó đây Sport cộng đó thì nó còn sẽ mạnh hơn so với cái hệ thống lái Sport nữa và tiếp theo là các bạn hệ thống lái uh, theo sở thích cá nhân individual đó các bạn có thể chỉnh nè đi chỉnh cho các bạn xem nha có nghĩa là lái lái theo sở thích cá nhân các bạn có thể điều chỉnh theo ý của chúng ta mong muốn chẳng hạn như hệ thống vận động chúng ta có thể là chọn hệ thống vận động là động cơ của chúng ta ở chế độ là comfort đi nhưng mà hệ thống lái chúng ta lại muốn là lái sport cái lái sport là cái ta lái nó sẽ nặng hơn một chút xíu ha và ngoài ra chúng ta có thể chỉnh được hệ thống ESP chúng ta có thể cho phép trượt hoặc là cho phép trượt nhiều hơn đó để tăng cảm giác lái tiếp theo nữa các bạn ở đây nó sẽ có nút bấm là cái chữ B nè cái chữ B nè có chữ ốp nè các bạn thì đây là cái hệ thống là tắt mở những cái cảm biến bởi vì là cái xe của chúng ta nó sẽ có 6 cái cảm biến phía trước 6 cảm biến phía sau để hỗ trợ cho chúng ta trong trường hợp chúng ta đậu xe ha thì chúng ta nếu mà đi trong trường hợp mà kẹt xe thì um, xe xung quanh nó rất là gần thì có thể là nó kêu bíp bíp bíp lên gây khó chịu hoặc là um, chúng ta đang nghe nhạc á các bạn chúng ta đang nghe nhạc trên xe mà tự động hệ thống nhạc nó sẽ giảm lại rồi à, nó kêu bíp bíp liên tục á thì mình gây rất là khó chịu ha cái nút này là cái nút mà B có cái hình cái camera là các bạn là cái hỗ trợ cho cái phần mà camera lùi ha chữ A màu xanh các bạn sẽ thấy chỗ này có cơ chữ A màu xanh tắt mở nè đó các bạn sẽ thấy hệ thống này tự động tắt máy khi dừng đèn đỏ các bạn nha đó tắt mở ở đây rồi volume lớn nhỏ cũng như là hệ thống tắt màn hình thì đối với cái xe C180 thì à, hoặc là C300 AMG thì cũng có bao nhiêu nút bấm chỗ này thôi các bạn nó sẽ không khác gì hết trong đây chúng ta sẽ có hai cái USB để chúng ta có thể là sạc điện thoại hoặc là nghe nhạc ngoài ra nó có một cái USB để chúng ta kết nối cái điện thoại thông qua Apple CarPlay đó thì tính năng Apple CarPlay này thì Di cũng đã giới thiệu cho các bạn rất là nhiều rồi thì đây là một cái tính năng cực kỳ hay luôn và Di cực kỳ yêu thích cái Apple CarPlay này khi mà lên xe hầu như là Di đều phải cắm cái điện thoại của Di vào đây để mà những cái app điện thoại những cái thông tin về của điện thoại Di nó sẽ hiện lên trên màn hình này khi mà Di lái xe thì tất cả mọi cái đều hiện lên trên này hết kể cả là chỉ đường nghe nhạc điện thoại hay là tin nhắn đều sẽ báo lên đây hết trên Di luôn đó Di chỉ để cái điện thoại ở đây thôi rất là tiện lợi các bạn nha à, ở đây là cái cốp xe thì trong đây cốp xe này cũng không có gì để nói các bạn đó, chỉ để đồ này nọ thôi ở đây thì sẽ có một cái đèn khi mà chúng ta mở ra những cái hốc gió thì được thiết kế dạng tròn như thế này thì đây là những cái thiết kế coi như là ờ, rất là đẹp rất là hay của Mercedes-Benz hầu như là với hốc gió tròn này thì đa phần những chiếc xe hiện tại bây giờ đều áp dụng cái cái dạng thiết kế hốc gió máy lạnh tròn như thế này đó. thì hiện tại bây giờ thì Di đang ngồi ở bên trong cái khoang nội thất uh, của chiếc xe C1880 và sử dụng cái ghế là ghế màu kem các bạn ghế màu kem à ghế màu kem các bạn thấy không thì phần ghế màu kem nó sẽ được thiết kế là ghế màu kem ở đây cũng như là cái phần vô lăng và phần tắp lô này màu đen nó có phối hai màu các bạn nha chứ không phải là màu kem hết luôn đó thì như thế thì Duy nghĩ là nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều cũng như là làm cho cái nội thất của chúng ta có thêm cái phần điểm nhấn à, các bạn nhìn kỹ lại các bạn các bạn sẽ thấy là cái ghế của chiếc xe C180 này có đục lỗ luôn các bạn à, có đục lỗ luôn này đó thì với cái chi tiết đục lỗ này các bạn nó không phải là để à, thông gió cho quạt gió ở ghế hoặc là sửa nóng các bạn chỉ là đơn giản là đục lỗ để trang trí thôi đó các bạn thấy không những cái chi tiết đục lỗ thì nó cũng nhìn rất là đẹp á ngoài nó không có tính tính năng mà để thông gió hay là làm nóng làm mát gì hết nhưng mà duy nghĩ là là với cái thiết kế mà đục lỗ này như thế này nhìn nó rất là sang trọng luôn đó với những cái chiếc S-Class hoặc những chiếc Maybach thì hầu như ghế đều có đục lỗ như thế này hết bên đây thì cái khu vực mà để chúng ta mà chỉnh ờ, đèn nè các bạn tắt mở đèn nè à, đèn phía trước đèn phía sau đèn đọc sách cũng như là cái phần mà kính chiếu hậu này bây giờ được thiết kế tràn viền luôn rất là đẹp ha các bạn ha tràn viền luôn hầu như các bạn sẽ không thấy cái cái cái cái viền màu đen ở bên ngoài nữa rất là hay với cái không gian C180 ở phía sau này các bạn thấy là nó rất là vừa phải luôn nó sẽ không rộng quá nó cũng sẽ không chật quá các bạn đó thì hồi nãy Di đã ngồi ở cái phần ghế trước là Di đã chỉnh vừa phải rồi nhưng mà bây giờ phía sau thì các bạn sẽ thấy nè còn rất là rộng rãi luôn đó ngoài ra thì Di có thể là duỗi cái chân ga được một chút xíu luôn đó thì có rất là nhiều nhiều người nói là cái xe này nó nhỏ như các bạn nhưng mà Di thấy nè các bạn thấy không ngồi rất là thoải mái luôn cũng như là cái cái cái cái phần đầu gối của Di còn rất là xa so với cái ghế này thì à, đối với những chiếc xe Mercedes-Benz các bạn nổi tiếng là thiết kế cho những chiếc xe sedan cho nên khi mà ngồi ở phía sau của chiếc xe C180 này á, thì cái cảm giác mà ờ, ghế ngồi được thiết kế cũng như là cái thế ngồi các bạn rất là rất là hay luôn ha ở đây thì chúng ta sẽ có một chi tiết là chúng ta để tựa tay nè thì à, khu vực này thì chúng ta có thể là để điện thoại hay là để những cái đồ lặt vặt ở đây ở đây thì chúng ta sẽ có thiết kế là để hai cái chai nước ở chỗ này hai cốc nước thì đối với khoang sau này thì chúng ta sẽ không có chỉnh cái nhiệt độ máy lạnh các bạn đó chúng ta chỉ lấy cái gió thôi lấy hơi gió thôi thì chỉ trên chiếc xe C300 AMG á, thì chúng ta có thể là chỉnh ở nhiệt độ ở chỗ này thôi hầu như là C180 cũng như là C200 Ship thì không có chỉnh nhiệt độ được ở đây thì sẽ có ờ, hai cái chỗ để chúng ta có thể để những cái đồ lặt vặt ở đây nè à, ờ, C180 thì nó sẽ không có cái rèm bên đây các bạn nha và Duy nghĩ thì với cái rèm này thì à, có thì tốt các bạn không có thì không sao các bạn bởi vì là xe của chúng ta đa phần ở Việt Nam mình đều dán phim cách nhiệt hết thì chúng ta chỉ việc dán phim cách nhiệt tối màu chỗ này thôi là là rất là mát rồi đó phía sau cũng vậy ha ngoài ra thì cái chỗ hàng ghế giữa là các bạn các bạn có thể là gặp lại được để mà chúng ta có thể lấy đồ những cái đồ lặt vặt ở phía sau ha những cái đồ phía sau à. ok bây giờ thì à, nói chung là cái khu vực phía sau này cũng không có quá nhiều chi tiết mà để cho để nói cho các bạn xem ha, thì đèn thì nó cũng sẽ nằm ở đây tắt mở đèn thôi hai bên đó, vậy thôi thôi bây giờ Duy sẽ mời các bạn xem lại cái phần động cơ của chiếc xe C180 AMG này và đây là động cơ của chiếc xe C180 các bạn đây là động cơ 1.5 lít 4 xi lanh ha các bạn và động cơ của chiếc xe C180 này là động cơ đặc trọng động cơ đặt dọc thì nó đồng nghĩa với việc là xe nó vận động bằng cầu sao thì đối với những cái chiếc xe mà vận động cầu sao các bạn thì nó sẽ vượt trội hơn rất là nhiều so với những cái chiếc xe đặt à, sử dụng cầu trước đó chẳng hạn như là ừ, một số những cái thương hiệu khác các bạn thường sử dụng cái động cơ đặt ngang như thế này thì nó sử dụng là quay bánh hai bánh trước đó, là sử dụng cầu trước đó. thì cái việc mà sử dụng cầu trước với việc cầu sử dụng cầu sau đó, thì nó cũng sẽ ảnh hưởng rất là nhiều đến cái sự vận hành của chiếc xe thì đối với những cái chiếc xe mà vận vận vận hành bằng cầu sau các bạn thông thường thì nó sẽ mạnh hơn cũng như là nó sẽ ổn định hơn khi các bạn đi ở tốc độ cao mà vào cua á đó đó là một cái điều mà coi như là các bạn thấy là tại sao mà hầu như những cái chiếc xe mà đua những chiếc xe thể thao á, thì đều là quay hai bánh sau hết quay hai bánh sau hết và có những cái dòng xe mà thể thao rất là thể thao á thì họ đặt động cơ ngay cả phía sau luôn các bạn để vận động hai bánh sau luôn đó họ sẽ không sử dụng vận động ờ, cho cầu trước hầu như 100% tất cả những cái dòng xe đua những cái dòng xe hiệu suất cao các bạn động cơ đều đặt ở phía sau và đẩy sử dụng cầu sau để đẩy ha thì C180 này cũng vậy các bạn và tất cả hầu như tất cả luôn 90 phần trăm hơn 90 phần trăm xe Mercedes-Benz đều vận động cầu sau đó thì uh, với cái động cơ 1.5 lít 156 mã lực này nó có yếu không các bạn thực sự nó không yếu đó, Di cũng đã trải nghiệm cái chiếc xe C180 này trên đoạn đường cao tốc rồi thì nếu mà các bạn nào mà chưa xem cái clip đó thì Di xin phép là để cái link ở trên cũng như là để cái link ở trong cái phần mà miêu tả trong cái phần mà mô tả các bạn để mà các bạn xem lại ha thì à, với 156 mã lực động cơ 1.5 này thì Duy nghĩ nó sẽ tương đương với lại những cái dòng xe những cái thương hiệu xe mà ừ, phổ thông á, là sử dụng cái động cơ 2 chấm hoặc là kể cả 2.5 luôn à, thực ra cái động cơ này nó sẽ không yếu và đối với những cái chiếc xe uh, Mercedes-Benz mới bây giờ các bạn các bạn sẽ không thấy là cái que thâm nhớt đó, các bạn nhìn kỹ đi các bạn sẽ không thấy cái que thâm nhớt đâu à, bởi vì là cái xe của chúng ta có bất kỳ những cái vấn đề gì về động cơ về hệ thống điện thiếu nhớt hay là thiếu nước làm mát hay là thiếu nước xịt kiến luôn thì cái chiếc xe của chúng ta đều báo lên ở trên màn hình hết luôn các bạn các bạn có thể gọi trực tiếp qua cho bên Duy cũng như là bên Mercedes-Benz để mà mọi người hướng dẫn còn nếu mà xe của chúng ta cứ nổ máy lên mà tất cả mọi thứ nó đều ok hết thì các bạn sẽ tự tin mà đi ha không có bất kỳ vấn đề gì đó thì cái chiếc xe mà có rất là nhiều những anh chị nói là uh, cái xe mẹ cái gì nó cũng báo lỗi ha cái gì cái nó cũng báo lỗi hết báo lỗi liên tục không phải các bạn có một cái chi tiết gì mà nó cảm thấy là coi như là là không hoàn chỉnh thì nó sẽ báo lên cho chúng ta biết thôi đó, cái chiếc xe mà nó không báo lỗi gì nó nó bị bệnh mà nó không báo lỗi các bạn thì nó mới nguy hiểm ha còn cái chiếc xe của chúng ta nó có bất kỳ một cái gì nó báo lỗi thì chúng ta sẽ biết mà chúng ta sẽ khắc phục và chúng ta sẽ tự tin hơn rất là nhiều về chiếc xe của chúng ta đang chạy ok đó là cái phần mà mà à, review tổng thể về chiếc xe C180 AMG 2021 này đó thì bây giờ thì Di có để sẵn 4 chiếc xe ở đây các bạn bởi vì hồi nãy là Di coi như là vừa mới coi như là lao bốn chiếc xe thì xe xe bên Di vừa mới về cho nên là nó bị bụi rất là nhiều rất là dơ cho nên là Di phải lao hết để mà quay cho các bạn xem nè đó thì bây giờ Di sẽ đi từ bên này sang hầu như ở đây để được bốn màu bốn cái màu thì hầu như là đầy đủ hết trong tất cả những cái dòng xe màu sắc của chiếc xe C180 này thì đầu tiên là cái chiếc xe C180 với cái thiết kế là màu xám nè được sơn màu xám nè các bạn thấy không đó thì những anh chị và các bạn nào yêu thích cái sự khỏe khoắn mạnh mẽ cũng như là nam tính thì các bạn sẽ chọn cái chiếc xe với cái màu xám này đó, ba đèn một cái màu rất là mới các bạn không biết là các bạn xem trên camera các bạn sẽ thấy đẹp không nhưng mà ở ngoài các bạn nhìn thấy chiếc xe C180 màu xám này là nhìn nó rất là ngầu ha rất là ngầu luôn nếu mà cái đèn pha này các bạn các bạn dán lại nó màu hơi là tối tối chút xíu các bạn màu khói á thì nhìn cái chiếc xe của chúng ta nhìn nó ngầu hơn rất là nhiều ha à. và màu trắng tiếp theo là màu trắng màu trắng đây là một cái màu mà có thể nói là bán chạy nhất của Mercedes-Benz cũng như là hầu như tất cả những cái hãng ô tô hiện tại bây giờ rồi có thể nói đây đó là cái màu xu hướng các bạn thì cách đây khoảng tầm hơn 10 năm về trước á, thì ờ, đi ra ngoài đường thì mình thấy là chủ yếu là xe màu bạc ha nhưng mà bây giờ đi ra ngoài đường thì xe xe màu trắng rất là nhiều đó bên cạnh đó thì C180 màu đỏ nè dành cho những cái bạn mà yêu thích cái sự thể thao cũng như là à, chọn màu theo phong thủy với các bạn thì các bạn sẽ chọn theo cái màu đỏ này đó thì đối với cái màu đỏ này cũng rất là đặc biệt luôn các bạn khi mà ra ngoài nắng á, thì cái màu đỏ này nó ánh kim lên rất là nhiều cũng như là đối với những cái chiếc xe mà màu đỏ mà nhập khẩu á những cái dòng xe nhập khẩu bên kia á, mà nếu mà các bạn chọn cái màu đỏ này các bạn phải thêm tiền nha thêm tiền nhưng đối với những cái chiếc xe mà lắp ráp tại Việt Nam của mình á, thì à, bên Duy sẽ không có tính thêm tiền cho cái màu sơn màu đỏ này đó bởi vì màu đỏ này đây là một cái màu coi như là đặc biệt hơn cũng như là cái phần mà sơn cho cái cái phần những cái màu sơn màu đỏ này nó sẽ mắc tiền hơn đó các bạn nhìn kỹ các bạn sẽ thấy rất là nhiều những anh kim rất là hay ha tiếp theo nữa các bạn màu đen màu đen đây là một cái màu mà bao nhiêu năm nữa ha cho dù bao nhiêu năm nữa thì cái xe Mercedes-Benz nó vẫn là cái màu đen này vẫn có giá trị của nó ha vẫn không bao giờ bị chán không bao giờ bị lỗi thời luôn đó màu đen đó nói tới Mercedes-Benz thì mọi người hay nghĩ tới là chiếc xe màu đen ha sang trọng ha quyền lực đó đây là chiếc xe màu đen mà chiếc xe chúng ta không thể nào bàn cãi được nữa hết các bạn đây là một cái màu mà hầu như là là là là cũng là màu trắng xong rồi tới màu đen hai cái màu mà bên kia bán được nhiều nhất ừ, các bạn thấy không thì cái nét xe màu đen thì các bạn sẽ thấy là nó có sự mạnh mẽ của nó sang trọng của nó đó nhưng mà cái màu đen này các bạn các bạn phải giữ kỹ ha các bạn phải chịu khó vệ sinh thật là kỹ thì cái chiếc xe của chúng ta nó mới đẹp được à, cái màu đen này rất là dễ dơ các bạn nghĩ là màu trắng nó dễ dơ nhưng mà không phải các bạn màu đen nó sẽ dễ dơ hơn nhưng mà sạch sẽ thì cái xe của chúng ta nó rất là bóng và rất là sang à thì bốn cái màu sơn ngoại thất này á, thì à, hầu như là đầy đủ các bạn chỉ thiếu một màu xanh nữa thôi là coi như là đủ bộ màu của chiếc xe C180 này và bây giờ Di sẽ cho các bạn xem một vòng cái màu nội thất thì đối với chiếc xe C180 này chúng ta sẽ chọn được hai màu nội thất các bạn nha đó là màu kem cũng như là màu đen bây giờ Di sẽ cho các bạn xem bên trong nội thất của chiếc xe C180 này chúng ta sẽ có hai màu đó đầu tiên là màu à, màu kem nè các bạn đó cái màu kem nó sẽ là như thế này sẽ được thiết kế là màu kem và màu đen luôn chi tiết vô lăng thì vẫn là màu đen ha nó sẽ có hai màu đó thì nó sẽ tạo lên một cái điểm nhấn cho cái phần nội thất này thì đối với cái chiếc xe mà sử dụng ghế màu kem này các bạn các bạn nhìn thấy nó rất là rộng rãi rất là mát mẻ cũng như cực kỳ thoải mái luôn đúng không nhưng mà đồng nghĩa với việc là chúng ta phải vệ sinh kỹ hơn chúng ta phải chịu khó giữ kỹ hơn một chút xíu đó những anh chị nào mà các bạn nào có con nhỏ thì cũng sẽ lưu ý với cái phần nội thất kem này ha ok tiếp theo nữa là, là một cái màu đen à, thực ra đối với dòng xe C180 này chúng ta cũng dễ lựa chọn các bạn chỉ có hai màu nội thất thôi không có nhiều một là trắng hay là màu đen thôi à, đây là một cái màu coi như là nếu mà đi bao nhiêu năm nữa thì nó vẫn sạch sẽ nó vẫn mới vẫn đẹp như thế này ha à, nó sẽ ít xuống hơn rất là nhiều cũng như là màu đen này thì chúng ta um, sẽ không cần phải coi như là quá cẩn thận đó nhưng mà đồng nghĩa với việc là cái chiếc xe C180 nội thất màu đen này các bạn cũng thấy thấy nó rất là ngầu ha đó nhìn rất là sang trọng luôn một màu đen tuyền bên trong khoang nội thất luôn cái trần xe thì nó vẫn được thiết kế màu xám các bạn để trông như là cái nội thất của chúng ta nó sẽ không có đen quá nó vẫn có chi tiết màu xám ở trên trần để chúng ta thoải mái hơn đó, nếu mà chúng ta chiếc xe mà chúng ta mà sử dụng luôn cái trần xe màu đen nữa thì nó nó nó nó, nó gọi là hơi hơi gọi là ngột ngạt một chút xíu nó giống như một cái đạp hát vậy thì nó sẽ không không không không có hay lắm các bạn ha đó, bây giờ Di sẽ mời các bạn xem cái khóe sau một cái nữa nè rất là đẹp ha thì nói chung là mỗi màu sẽ có một cái nét đẹp riêng cũng như là tùy theo nhu cầu cũng như tùy theo sở thích của các anh chị và các bạn mà chọn cho mình một cái nội thất ha vừa rồi thì Di cũng đã cho các bạn xem thật là kỹ ha bên trong bên ngoài của chiếc xe C180 AMG này rồi các bạn rất là đẹp luôn một cái nâng cấp mới coi như là Mercedes-Benz họ muốn coi như là là à, bá đạo trong cái dòng xe này luôn các bạn đó hiện tại thì đối với cái xe C180 này những cái đối thủ như là à, BMW Series 3 hoặc là Audi A4 thì các bạn sẽ thấy ha, với cái giá mà à, khoảng 1 tỷ rưỡi đồng thì các bạn sẽ thấy không nó cái giá của nó coi như là rẻ hơn rất là nhiều so với những cái anh em ha đồng hương đó thì à, ngày hôm nay Duy đã cố tình cho các bạn ừ, sắp ra bốn chiếc xe để cho các bạn xem cũng như là à, nội thất màu kem cũng như là nội thất màu đen hầu như là đầy đủ màu ở đây hết để cho các anh chị các bạn dễ lựa chọn cho mình một cái chiếc xe theo đúng cái sở thích ha theo đúng cái màu mà chúng ta mong muốn đó thì à,